Doraemon Dạ bỏ Thứ ba là Hukuwarai Hukuwarai Háo hức Háo hức Warai là cười Cười Có một bức chân dung mẫu cho xem trước sẽ bị bịt mắt sau đó lấy cái bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt như mắt mũi miệng tai ghép lại cho thành khuôn mặt hoàn chỉnh người có kết quả gần giống với trương dung nhất là người chiến thắng ok yeah. Dạ. cũng không khó lắm khó lắm khó, khó lắm, hả ừ. và cụm cổ là biệt phẩm trời ơi thành người thua thành thành người thua hai người đã găng khó tay, rồi cầm tay, à? tay biết nha găng tay ok anh trước để coi anh có làm ra gì không mời anh rồi thì ra là vậy mười dạ, đúng dạ. dạ. cái này à, à còn mấy cái cục nữa còn nhanh đi đổ ra trước nha 30 giây là mất. nhanh Trời ơi, cậu phúc quá Phúc có à? đi Nhanh lên nhanh lên Nhanh lên cứ rải đều đi anh Cứ rải như rải thóc đi năm Chết rồi làm sao đâu Chưa bắt đầu nhỉ Hết chưa nhưng mà làm giật Ờ Trời ơi, cái này là lần đầu tiên tôi chơi, bắt tôi chơi khó quá vậy Quỷ, sẵn sàng 3, 2, 1 Đó, hơi ném nè Là khó lắm Đó cái này ờ. không? Rồi 10 giây 10 giây à? Nhỏ quá Nhanh lên, nhanh lên Đâu rồi đó Hết giờ Hết giờ Ủa, thôi thêm 10 giây nữa 1, 2, 3 Bye bye Trời ơi, cái quân què dĩ dây Cái này là... Cái này là... Ủa cái này sao ghê? Ghê quá như quỷ <laughs> Cái này mà cho tôi cái này mà cho tôi thời gian mà đụng tay ủa cái lông mày đâu rồi cái lông mày nó mất tiêu rồi trời Shizuki Machu Picasso Picasso Picasso Oh my god Wow Nhìn thôi thì em nghĩ là chắc là anh thắng rồi cứ phạt hoài thì hỏi sao mà thắng được game tiếp theo là Yamanote Sen Game. Yeah. Yama Note Sen. Yamate no Sen. Yamanote Sen. Yamanote Sen. Yamanote Sen là đường sắt. Đường sắt. Yamanote Sen. Ừ, Yama là núi. À không à. phải là sắt là hình tròn. Bang, dừng khoảng chừng là 2 giây. À. À. Đường hầm sắt ngồi trong một vòng tròn tất cả mọi người vỗ tay theo nhịp điệu mỗi người chơi phải nêu một cái tên theo chủ đề người lặp lại hay không đưa ra được đáp án là người thua cuộc khi bắt đầu trò chơi này thì mọi người phải nói là Yamanote Sen Game Yeah 1, 2, 3 Yamanote Sen lo parastaka Sen lo <laughs> parastaka Ok Gazu nói chủ đề này 2, 3 Yamano Tensei Game yeah. Chủ đề là tên con đường Tên con đường, con đường. Việt Nam á hả? Dạ, Trời ơi, gan quá dạ. Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Huệ Điện Đại Phủ Ba Đăng Hai Lê Lợi Thị Sách Lê Duân Đồng Khởi Nguyễn Du Sa Độ Hà Nội Nguyễn Trãi Cách Mạng Thanh Tắm Son tuổi Wow, hay quá ta Đây Đang là ngồi nghe ông có nói cái gì mình giết Của đình thủ Với đình chỉ Cái mình cứ đoán gọi là cái trường gì Ok Jun là trái cây ha Rồi Hai, ba Yamano Dance Game Yeah chủ đề là trái cây trái dâu táo chôm chôm trái cam <laughs> nhờ táo táo à! táo rồi nổi rồi trả lời rồi ok một lần cuối mình sẽ chơi uh, Manga. manga. Ok. Trời đất ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời. Hai, ba. Yamano Tensei Game. Yeah. Chủ đề là manga anime. Kimetsu no Yaiba. Sogoku. Conan. Doraemon. Yaiba. Đấy đó rồi. Ai đứng dậy sao? Đi đứng dậy sao? 犬やしゃ犬やだか呪術廻戦 마르코 나루토 그레이온 신짱 신아 빛이 어? 예 빛이 아, 예 빛이 아, 아빠라고 뭐로 예. 어, 노래미 암 그레이온 신짱 하이바 포켓몬 아 하이 아. 와 nay vui quá vui uh, vui nhất là cái trò mà mà lụm chế hamaru xong rồi bớt à, bớt bớt Hatai te kabute jang Mà giờ vẫn chưa nhớ tai te chang jang kenpon Vui, cảm ơn mọi người rất là nhiều Hôm nay là gia chương trình này ừ. cảm ơn nhiều nhé dạ không có gì thì cũng dạ. vui em double wish làm cho chương à, à dạ. lại có quà nữa hả cảm ơn, à. arigato gozaimasu cảm ơn anh cảm ơn han rất là nhiều cảm ơn mọi người à, hy vọng là sự có mặt của Jun ngày hôm nay à, sẽ đem niềm vui đến cho mọi người hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Double Wish và cũng như Jun nha thank you arigato gozaimasu cảm ơn mọi người đã xem chương trình này bye bye